không có em được chờ nhìn từng hạt mưa rơi bên hiên vỡ tan từng ký ức lỡ mang sao nỡ quên vội vàng ở bên anh thêm một đêm thôi một đêm thôi anh đã từng định nói nhưng rồi đã lặng im thôi lặng im thôi vì anh biết không thể trói buộc phía trước là bầu trời cao sâu so với những mơ ước thì chẳng được bao lâu và tất cả đã hết sẽ chẳng có hồi kết không một câu tạm biệt nhưng